Hiểu sinh vì muốn lừa lấy tiền của họ nên đã nói dối rằng hoàng đế nước Chu, Vũ Văn Ung là một quái vật có tận hai cái đầu. Điều này làm cho Lâm Xuyên càng thêm phần hoảng sợ, vội vội vàng vàng bỏ chạy. Liễu Tịnh ở lại lại bị bắt Hiểu sinh lừa mua một tấm linh phù. Ngoài công thái phó cũng rất thương yêu Lâm Xuyên, thấy Liễu Tịnh và Lâm Xuyên tuổi tác tương đương, bèn nảy ra một kế. Liễu Tịnh tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã trên đường đi hòa thân. Nha hoàn nói với nàng, nàng hiện nay mang thân phận của Lâm Xuyên công chúa, bảo nàng phải học lễ nghi, không được để lộ. Nàng già vừa đồng ý, nhưng thực tế lại đang nghĩ cách làm thế nào để bỏ trốn. Cô lén lút nghiên cứu bản đồ, lấy lý do đau bụng, muốn đi vệ sinh để tìm cách bỏ trốn. Nha hoàn rất nhanh đã phát hiện ra nàng bỏ trốn, hô hào quân lính đi tìm. Liễu Tịnh dựa theo bản đồ mà đi đến được một vách núi, đổi một địa điểm khác, đi đến bên bờ sông. Cô nhất định không tin, muốn nhảy xuống sông để bơi qua, nhưng không ngờ nước sâu quá nên suýt bị chết đuối. Cũng may là thị vệ kịp thời chạy tới cứu. Nháy mắt đã đến hoàng cung nước Chu và đêm tân hôn, Liễu Tịnh cúi đầu nhưng trong lòng cảm thấy rất khủng bố. Vũ Văn Ung muốn mở khăn che mặt của nàng, nàng lại lấy linh phù của Bách Hiểu Sinh dán lên trên trán của Vũ Văn Ung. Vũ Văn Ung bị hành vi kỳ lạ của nàng làm cho kinh ngạc, Liễu Tịnh lại cho rằng linh phù có hiệu quả. Đúng lúc nàng đang đắc ý, Vũ Văn Ung đột nhiên nắm lấy tay nàng. Liễu Tịnh bị dọa sợ đến mức quỳ xuống cầu xin chàng đừng ăn mình. Vũ Văn Ung đánh mạng che mặt của nàng ra, uy hiếp bắt nàng mở mắt. Lúc này nàng mới phát hiện, hóa ra Vũ Văn Ung không phải là quái vật trong truyền thuyết, ngược lại còn rất anh tuấn, Lữ Tịnh trong lòng thầm vui mừng. Vũ Văn Ung đột nhiên kéo nàng vào trong lòng, nói muốn cùng nàng động phòng. Lữ Tịnh vừa nghe đã thấy hoang mang, lấy lý do bản thân mình đường xa lao lực nên cơ thể yếu ớt. Vũ Văn Ung lại không chịu nghe theo lý do vớ vẩn của nàng, xoay người ép nàng xuống bên dưới. Lữ Tịnh sợ hãi, dễ dụ một hồi, không cẩn thận mà đá cho Vũ Văn Ung một đạp. Vũ Văn Ung đau đớn mà co quắp tay chân ngã xuống giường, đột nhiên trong mắt biến đỏ. Liễu Tịnh nhìn thấy thì sợ hãi hét to. Đúng vào lúc này, Thái hậu đã đến, sai người mang Vũ Văn Ung đi, uy hiếp Liễu Tịnh không được tiết lộ một chữ chuyện hôm nay. Liễu Tịnh hồn phách còn chưa hoàn, ngã ngồi xuống đất. Nàng vừa đến đuổi khi bị lừa gà đi hòa thân, ấy vậy còn phải trông thấy cảnh kia, trong lòng càng thêm sợ hãi. Và càng đáng sợ hơn, những cung nữ hạ nhân hôm qua biết chuyện này, tất cả đều bị Vũ Văn Ung giết hết. Điều này càng khiến Liễu Tịnh thêm chắc chắn, Vũ Văn Ung là một tên bạo quân giết người không chớp mắt. Nha hoàn Nguyệt Nha nói với nàng, Thái hậu truyền khẩu dụ đến, bảo nàng tham gia yến tiệc ngày hôm nay. Nàng vốn không muốn đi, nghe nói Vũ Văn Ung e rẻ quyền lực của độc cô Tấn, nàng nhất thời nảy ra hứng thú. Ở yến tiệc, mọi người đều đã nhập tiệc, chỉ có một mình độc cô Tấn mãi chưa chịu tới, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng độc cô Tấn đã đến, ông ta nói con ngựa chiến ở trong nhà đột nhiên đổ bệnh, dẫn tới việc đến muộn. Liễu Tịnh vừa nghe đã cảm thấy cực kỳ cạn lời, còn Vũ Văn Ung đột nhiên nói muốn trọng thưởng cho con ngựa kia. Nàng phát hiện Vũ Văn Ung ở trước mặt độc cô Tấn lại ngoan ngoãn như một con mèo. Sứ giả nước Trần tiến cống dạ Minh Châu Nam Hải Vật này có thể giúp cho người bệnh nặng có thể ngủ ngon. Thái hậu nói vô